số của anh ở đây là bao cái diện tích nhà trước của nó hai hát hai hát à? hai nhà mỗi nhà một hát À, nhưng mà nó mình co cụm lại mình làm đi bỏ đường bỏ co đất lại thì nó bây giờ nó không được tầm đấy. mấy chúa một đây tươi sáng vậy nhá tươi sáng rồi <laughs> Trong vâng, vườn cam này đã bắt đầu thu hoạch rồi các bạn nhé Đã bắt đầu thu hoạch Quả rất là ngọt Mã rất là đẹp Và chất lượng cam ở đây thì là khẳng định là cam sạch luôn Và sau đây chúng ta gặp chủ ờ, vườn Vâng ông, thưa ông Phạm Việt Nam là ông có hài lòng với vườn cam này không ạ? Vâng, tôi ờ, báo cáo cô là tôi quá hài lòng với vườn cam này Thì tôi làm là hài à, này Tí thôi Trời quá hài lòng <laughs> thì ờ, nó ra cái vườn nó xanh đẹp thế này thì ai chả thích nói à. chung nó, nó bây giờ nó cứ vàng lá với thối rễ thì thôi chán luôn báo cáo các bạn là như thế đây hàng này cam này tôi làm là hàng tôi tin tưởng tôi là tôi chăm bón là quá sạch không à. có một ờ, tí dư lượng thuốc sâu với để ờ, thuốc diệt cỏ gì cả đấy và mà, mà, mà bảo vệ thực vật không có đấy sai quả sai mã đẹp quả quả sai mã đẹp đỏ quả đẹp lá đẹp vâng lá đẹp dày lá đây vâng, đỏ quả chót đây đỏ chót này đấy. đấy vàng óng luôn vàng óng vàng ừ. mẫu mã quá đẹp luôn Điều ông khẳng định là vườn cam này vườn cam sạch không ạ? Vâng, tôi khẳng định trăm trăm là vườn cam sạch. Vâng. Vì tôi chăm sóc từ đầu đến cuối tôi biết. Tôi làm có quy trình của tôi là làm hàng cam sạch chứ không bao giờ làm cái hàng gọi là hàng không đủ tiêu chuẩn tôi không làm. Đấy. Và nếu như các bạn muốn đến tham quan vườn cam này thì liên hệ với số điện thoại nào? Đây, bạn lấy cho số điện thoại. Vâng. À, các bạn ơi, ông à, Nguyễn Viết Nam nào à, không nhớ số điện thoại thì chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Kia. Phạm Viết Nam ở đây. đây số điện thoại à, số điện thoại này bạn à, đọc giúp cái. 0983 0983 576 576 435 435. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Phạm Viết Nam ở đây để các bạn tiện liên hệ mua đặt mua cam sạch cam ngon chất lượng cao vâng. và uh, cái giá cam hiện nay ông đang bán giá bao nhiêu ạ à vâng Đó, nếu mà ờ, cam uh, bây giờ thị trường bây giờ nó uh, đang giá là đang uh, động trong uh, 10, 15 đến 17 15 đến 17 vâng đấy vâng. 15 10 đến 17 nghìn cân đấy nếu các bạn muốn ship hàng thì ông có sẵn sàng ship không ạ? Vâng, các bạn nếu mà các bạn muốn ship hàng thì tôi sẽ sẵn sàng ship hàng đến tận nơi phục vụ các bạn. Và nếu để nói một câu về phân bón Silic à, Tân Phát Bắc Giang thì ông ờ, nhận xét thế nào Vâng, báo cáo với cô là nếu mà theo như tôi cảm nhận đấy là 3 năm nay tôi bón cái Silic của bác Bắc Giang ấy là công ty đấy là của tôi thấy là cái cây cam là quá học. Đấy. Tôi chưa làm cây khác nhưng mà cái cái cam này đấy các bạn xem dày lá này, xanh này, cây khỏe này. Đấy phun của nó thì vàng đẹp này, ngọt thơm này, dậy mùi này. Đấy. Đấy, bọn riêng bón này Silic nó là như thế. Cái phun đấy chung vi lượng silic đấy báo cáo các bạn thế sai vâng sai quả gai cuống vâng mẫu mã đẹp vâng. đấy xin ông thành cho biết là cái phân sự phân bố cam ở đây có đồng đều không ạ trên cây nó có đồng đều không ạ nhìn chung là như thế này là tạm ổn rồi mọi người quan sát mà xem nó cam ở trên này ít vườn được như này lắm dạ. như năm nay là cam vườn nó như thế này dạ. ít vườn được như này thôi ít vườn được như này hiếm lắm hiếm vườn cái vườn này là cái ông này ông chuyên trị toàn có dùng silic vâng. như phần khác nhiều khi nó phức tạp chả biết nó thế nào nhưng mà cái phân silic chỉ được cái là nó ưu điểm đây là đã cắt rồi mà vẫn còn sai này đây là... cái này cái này cái gì